Hôm nay chúng ta học uh, cái bài kinh tiếp theo là cái tựa đề là núi núi ở trong bài kinh này á Đức Phật dạy rằng là cây cối ở trên núi thì phải dựa triển ừ. chỉ là chuyện đương nhiên và từ đó ngài mới lấy cái đó làm cái hình ảnh ví dụ ẩn dụ để ngài dạy rằng đó là một cái người gia trưởng ừ, trong một gia đình có một cái vai trò có một cái vị trí ờ, rất là quan trọng đối với những người còn lại ừ thì tôi có một câu tôi nói hoài là là kinh điển liếc qua thôi đó thì thấy không có gì hết <clears throat> nhưng nếu mà mình đọc mà nó kỹ một chút xíu đọc chậm là chút xíu <clears throat> thì kinh nào cũng mỗi bài kinh vậy đó là đều có một cái chiều sâu ừ, đặc biệt hết như bài kinh này chúng ta biết rằng là trong một gia đình thì trên là có cha mẹ ông bà dưới có con có cái Ừ, có con có cháu ừ. chuyện ai cũng biết hết nhưng mà gia trưởng đây là sao gia trưởng đây có nghĩa là cái người mà nắm cái vận mệnh của một cái gia đình thí dụ như về tiền bạc ừ, tài sản về cái vai vế trong dòng họ à, trong gia đình thì có nhiều khi gia trưởng là cái người năng làm ra tiền nhưng mà lại người có tiếng nói có uy tín là vì sao là vì người này có cái gì đó để cho người ta nể phải nghe lời ừ. thì cái lý do để người ta nể để người ta nghe lời nó có nhiều lắm nó có nhiều lắm mình có thể nắm về tiền bạc cũng là một cách à, mà mình là người có đức độ cũng là một cách cái quan trọng nhất là mình phải có cái phước phải có cái phước đặc biệt ở trong 32 đại nhân tướng của Đức Thế Tôn và của các vị chuyển lương vương đó, còn cái tướng gọi là cái tướng nhục kế đó un hì sắc à, là cái tướng này là nhiều đời ừ, nhiều đời à, là các vị Bồ Tát hoặc chuyển lương vương đó, truyền kiếp đó, là luôn luôn là đứng đầu lãnh đạo ừ, cầm đầu thiên hạ để họ làm việc lành à, hướng dẫn người ta vượt qua những cái nguy nan khổ nạn đồng thời cũng là hướng dẫn người ta biết làm lành làm ác ừ. nhiều đời như vậy do cái nghiệp này cho nên là khi mà có đủ 32 đại nhân tướng thì vị này có cái bước rất là đặc biệt có nghĩa là là, là có cái, cái khả năng phục chúng có khả năng quán chúng rất là xuất sắc tức là bao nhiêu cái thành phần mà trời ơi đất hỡi thiên lôi bán trời cũng mời thủy lôi đó mà coi như là gặp vị này họ phải cúi đầu nể mặt ba phần là vì sao là vì cái phước xưa là vị này nhiều đời là dẫn đầu thiên hạ làm lành lánh giữ nhiều đời dẫn đầu thiên hạ giúp cho thiên hạ à, thoát khỏi cái tai ương cổ ách nha đó là cái phước à, cho nên đó là phước lớn còn nếu mà phước nhỏ đó là những cái người nào mình, mình đi chùa hoặc là trong đời sống bình thường trong công sở Ờ, mình thấy lâu lâu nó lội ra một vài nhân vật nổi bật hơi cộm chút ờ, hơi cộm có sao có nghĩa là có phần lớn quần chúng là cứ là kiếm chủ dựa à. nhưng mà, mà trong cái đám quần chúng mà thích kiếm chủ dựa ấy thì lâu lâu cũng sự kiện một, một vài nhân vật tôi ví dụ nha tự nhiên ở trong cái đám đông thì tự nhiên có cái anh anh lâu lâu anh kêu gọi à, cuối tuần này mình đi picnic nha và sau câu cá hay là nhậu hay là đánh bài đó, cái tên là tên cầm đầu lâu lâu ở trong mỗi hội chúng lâu lâu nó có cái tên như vậy nha lâu lâu trong cái đám đông thì tự nhiên có người họ đề xướng trong cái ý tưởng bây giờ cuối tuần này đó là mình kéo nhau đi hết lên chùa nha không quả một tuần ai đi thì báo cho biết rồi tôi lấy xe tôi chở à, lâu lâu ở trong đám đông nó hay lầu là mấy cái người như vậy lắm tức là ai cũng như ai thôi không ai có quyền với ai đó nhưng mà tự nhiên cái người nào có khuynh hướng như vậy khuynh hướng gọi là tác động quần chúng nha cái, cái bài kinh này nó sâu sâu chỗ đó có cái hướng tác động quần chúng ừ. mà vấn đề anh tác động để cùng nhau làm bậy hay là tác động để làm lành làm thiện chuyện khác nhưng mà trong đám đông nào nó cũng có lọt ra một hai tay như vậy hết ừ. cái đó rất là quan trọng vô cùng quan trọng cho nên là cái nhân cái bài kinh này tôi cũng xin gợi ý cho bà con cư sĩ một vài điều đừng mới mình là vô danh đình bây giờ nghĩ mình là bé mọn tự rồi để rồi tự ti đến cái mức mà không có dám là phát động ý kiến thì cái đó không có nên đúng là mình nên sống khiêm tốn đúng à, mình đừng có bây giờ nghĩ mình đừng cái rúng cái vũ trụ cái gì nó vậy tập bậy nhưng cũng đừng bây giờ tự ti đến cái mức mà không có dám đề xướng một cái ý tưởng hay ho thì không nên bởi vì sao bởi vì chúng ta phải nhớ rằng hễ ngày nào còn sanh tử thì có lúc chúng ta ở cái vai trò này có lúc ở vai trò kia mà chúng ta luôn luôn có đủ cái tâm tư có đủ cái bản lãnh có đủ cái phước báo để mà đứng ở các cái vai trò khác nhau trong đời sống à, mình nói tôi bé mọn tôi dốt tôi nhát lắm nhưng mà mình quên một chuyện biết đâu có một lúc trong đời này chứ đừng có nói kiếp sau đời này là mình đứng ra mình cán đáng một cái chuyện gì đó cho một nhóm nhỏ năm ba người vài ba người nha lúc đó mình tính sao mình là một người đàn bà gầy ốm hay là một người đàn ông ít học chuyện đó không quan trọng cái quan trọng nhất là anh sống bằng cái lý tưởng gì à, và anh gọi là à, hết với nó yeah. Dạ. mình không có khả năng kêu gọi vài chục vài trăm người vài ngàn người thì mình cứ là có một cái tác động tích cực lên những người xung quanh mình thì đó cũng là một cái cách để gọi là rèn luyện cái là cái khả năng lãnh đạo của mình trong kiếp sau đó nha yeah cái đó rất là quan trọng thì dĩ nhiên trong room này ai cũng hỏi tôi cũng sẽ có người thắc mắc nói ai cũng có cái máu lãnh đạo vậy đứa nào ở dưới đứa nào ở trên yên tâm yên tâm cái chuyện đó đừng có lo hễ mà gặp một cái đám đông sáp vô rồi thì cái tên nào mà cái khả năng nhiều nhất phước nhiều nhất thì nó sẽ đứng ở trên nhưng mà tôi vẫn thích là nếu tôi làm lãnh đạo thì bên dưới tôi đó tất cả những người bên dưới thuộc hạ của tôi tất cả cũng đều có khả năng lãnh đạo lỡ mai này mà tôi có mệnh hệ gì thì cái thằng khó nó lên mà cái thách chuyện gì đó thì cái thằng phó thằng dưới thằng phó à, cứ như vậy ở trong cái chính phủ mỹ lỡ tình linh mà tổng thống mỹ có chuyện gì là ông phó không lên mà nếu mà ông phó có chuyện gì đó là ông ngoại trưởng không lên à, phải có phải có cái như vậy nha phải có cái sự thay thế phải có cái khả năng thay thế thì trong một cái cổ máy à, hay là trong một gia tộc lúc luôn phải có cái người như vậy tôi đánh một vòng lớn để tôi định nghĩa và nói nhiều về cái chữ gia trưởng cái chữ đó rất là quan trọng nha bây giờ khi mà chúng ta đứng đầu trong một ngôi nhà giàu giàu giàu nghèo giàu ít hay là giàu đông thì chúng ta phải luôn nhớ rằng minh ấy, còn của minh ấy rất là quan trọng bởi vì nhiều người trong nhà này nếu không muốn nói là tất cả mọi người đang lắng nghe, nghe mình đang mình và họ sẵn sàng chịu ý cho nên nhất cử nhất động mỗi lời nói mỗi hành động mỗi cử chỉ mỗi biểu lộ thì mình cũng phải cẩn thận là bởi vì người ta dễ như gọi là xu hướng theo mình lắm nha nhớ cái này các vị còn nghe không các vị còn nghe không ừ, rồi cho nên là là là là là là, là cái cái vai trò gia trưởng nó rất là quan trọng và tôi nhắc lại đừng có ai nghĩ rằng tôi bé mọn tôi vô danh tôi bất tài vô tướng vô hạnh đến mức mà tôi không có khả năng tác động tích cực lên người khác thì suy nghĩ như vậy nó rất là bệnh hoạn nha tại sao anh lại suy nghĩ như vậy xin lỗi anh có tàn phế anh có nghèo đói sơ sát nhưng anh vẫn có khả năng tác động đến người bên cạnh anh tác động nó có nhiều hướng tác động ở trên tác động xuống ở dưới tác động lên ở trong tác động ra ngoài ở ngoài tác động vô trong tác động chiều ngang chiều dọc à, chứ đâu phải là mình mới là trên đầu người ta mình mới tác động lên người ta đâu có nha tôi hỏi các vị nè, vị có biết cái loài thú nào mà đi đâu cũng được người ta vỗ tay không con mũi đi đâu cũng được người ta vỗ tay hết cái đó là một câu nói đùa nhưng mỹ tôi muốn nói rằng nhỏ như con mũi con kiến mà nó còn có thể tác động được người khác thì nói gì là một con người quý vị nha con mũi nó nhỏ gì chứ nó đi đâu người ta phải vỗ tay nó ừ, vỗ tay rồi rồi cho nên nó mình có bé mọn hơn con mũi hay không cho nên làm ơn ờ, lúc nào cũng phải sống khiêm tốn nhớ nha phải sống khiêm tốn vì thấy gọi là chuyển lưng vương kia còn là phù du các buổi thì xá gì là những thứ còn lại tuy nhiên à, tuy nhiên mình phải luôn à, chuẩn bị một cái khả năng đứng đầu giàu là đứng đầu ở trong một cái đất nước một cái châu lục đứng đầu hành tinh hay là đứng đầu một cái nhóm người một hai mạng mình cũng phải chuẩn bị chuẩn bị một cách nào chuẩn bị bằng cách là luôn luôn ờ, có cái cái cái, cái tấm lòng và cái cái sự chuẩn bị để mà tác động tích cực tôi luôn nhấn mạnh cái chữ tích cực là tác động phải làm việc hay việc đẹp việc tốt lợi mình lợi người chứ rủ đi nhậu đi câu cá thì nó tào lao nha cái đó là, là, là tào lao chứ không nói tôi nó tích cực bây giờ dễ ẹt à cứ lâu lâu có năm ba mạng rủ nhau lên chùa quét sân được hay không chùi cầu rửa chén được không được chứ nha còn bên mỹ có bên mỹ bên âu châu có cái màn lâu lâu cái người ta rủ nhau vô nhà già đó vô cái mấy nhà già nó thăm mấy cụ neo đơn mà mừng lắm quý vị có biết không mừng không có cần bà con thân thích gì hết nha không có cần cứ mình làm nhóm thiện nguyện nhỏ nhỏ vậy đó rồi cái cuối tuần vậy đó thay vì về nhà tụ tập ăn uống hát karaoke bảy bà thôi dòng vô thăm mấy cụ à, đi vòng vòng thăm mấy cụ chia sẻ coi cái cụ nào cần gì gì là từng sao hoặc kỳ sau đó mình trở lại mình đem mình cho thường mấy cụ không có nhu cầu gì mà đắt đỏ hết á tầm bảy tầm ba ví dụ như mình làm cho mấy cụ một cái bình hoa giấy xếp cho mấy cụ một cái keo dài chục con hạt vậy đó là mấy cụ vui rồi nha chứ hoặc là đi thiêu hoặc đang cho mấy cụ một cái găng tay một, một đôi tất như vậy là vui rồi ừ. Rồi, những cái chuyện nhỏ nhỏ như vậy hoặc lên chùa ờ, rủ nhau ngồi thiền thọ bát quan cũng là một cái kiểu đề xướng đề xuất một cái ý tưởng tích cực dạ. thì tất cả những cái này nó mới tạo ra cho chúng ta một cái vai trò lớn vậy dạ vai trò lớn ở trong một cái bối cảnh lớn nhỏ tùy nha đứng đầu đất nước đứng đầu một tỉnh huyện xã ấp ừ. à, đứng đầu một gia đình rồi bây giờ mới vô cái nội dung chính kinh chính vì anh có cái khả năng đứng đầu thiên hạ mà cộng với cái đầu của anh là cái đầu hiền thiện nha anh có cái phước anh có cái sức của người đứng đầu mà cộng với cái gọi là cái phẩm chất của anh là một người phật tử à, một người biết đạo học đạo hiểu đạo hành đạo nha thì à, là cái chuyện mà anh đứng đầu nó là cái lợi cho người ta có những cái gia đình mà cái người gia trưởng chỉ hại cho đám người còn lại nha đừng có ép tôi nói rõ quá tao thù tôi nha chỉ có tôi thấy cái đó cũng hơi nhiều hơi bị nhiều nha tức là vợ con ở nhà muốn đi chùa gặp rất là nhiều khó khăn bởi vì lý do là thằng cha chồng ông chồng á không có niềm tin không có trí <clears throat> rồi nó kéo cả lũ đi theo cái đám còn lại đó thì cũng ok nó nó tệ nha. nhưng mà cái, cái xui là cái cha đứng đầu cái nhà đó là cha trời ơi nha có trường hợp đó ghen cũng có bỏng sẻn cũng có ác cảm với chùa miễu với tăng ni với phật giáo cũng có ờ, rồi cứ như vậy bắt cả nhà phải đi theo cái ác cảm của mình đó là coi như cái đám còn lại coi như xui nha tôi cứ biết ở Việt Nam có một cái cô đó cô đạo Phật rất là dễ thương ừ đẹp người đẹp nết nhưng mà lấy nhầm cái ông chồng người người đạo chúa đó suốt mấy chục năm đó, là cổ cứ ngồi cứ dòm tăng ni chùa miếu mà cổ không dám nhúc nhích thì cuối cùng lúc mà cổ có tuổi rồi con bữa đó ông chồng đi vắng mà chùa có lễ bà lén mà xúc năm ờ, ký hay năm lít gạo gì đó mà đem qua mới gửi ông chùa mà mới gửi mà mới lấp ló mà nó đừng để cho ấy ừ, lâu lắm mà thích lắm mà không có dịp bữa nay nhân chùa có lễ đó Ừ, những kiểu có lẽ thôi không có gì thôi xin gửi 5 ký gạo cho chùa vậy đó, chắc khoảng có tầm 5 chắc 5 lít chứ phải 5 ký đâu, bây giờ 5 ký phải canh chắc 5 lít thì có lý hơn, 5 lít gạo, ừm, xúc 5 lần nữa ra 5 lít, ừm. Thì là quý vị thấy tôi tui biết được cái chuyện đó tôi thương lắm, tui nói trời đất đi lấy chồng, ờ, mà mình gia đình mình đâu có tệ, rồi đi lấy chồng mà chung vô một cái gia cảnh như vậy khổ quá đi nha, ừm cho nên để tôi nhắc lại cái vai cái định nghĩa cái tiểu gia trưởng nó lớn lớn chuyện lắm bản bản thân mình thứ nhất là mình phải làm bước để mình có khả năng đứng đầu thiên hạ để dìu dắt thiên hạ đi ừ. người gặp người trong đời đau khổ người gặp người trong đời khổ đau người ngàn xưa gặp người ngàn xưa ngàn sau yêu nhau dắt dìu nhau qua cuộc bể dâu đó là lời của một cái bài hát của thi sĩ trần đới à, tôi rất là thích tôi rất là thương cái bài đó tôi đọc lại nha Người gặp người trong đời đau khổ, người gặp người trong đời khổ đau. Người ngàn xưa ngàn sao yêu nhau, dắt dìu nhau qua cuộc biển dâu. Hoặc như Hòa Thượng Viên Minh có một cái, một cái đoạn thơ tôi rất là thích. À, cái gì để ý cái tu tiên tình linh tôi quên bình thường tôi hay đọc của mình tôi hay đọc nên tôi quên được vì thương đời bị khổ nó con chọn kiếp phù du ừ, đúng rồi tôi nhớ hai câu đó thôi vì thương đời bể khổ con chọn kiếp buồn vui có nghĩa là nhiều khi trong cái cuộc sống này đó mình cứ cắm đầu mình chạy theo con áo tiền mà mình quên một chút là ngoài cái trách nhiệm đối với bản thân đối với những người quanh mình chúng ta còn có trách nhiệm với nhân quần xã hội chúng sinh nữa nha nếu mình không có khả năng xa quá thì mình gom nó gần gần lại chút thôi thì những người quanh mình à, bạn bè láng giềng mình nếu mà khả năng mình tệ quá thì thôi thì mình thu gọn nó lại còn là những người trong gia đình mình nha để cùng nhau có được một nụ cười hiện tại và có được cái công đức cho ngày mai sau bằng cách nào sống dễ thương để cùng có nụ cười hiện tại và sống có vun bồi có hàm dưỡng để cùng có công đức mai sau đứng đầu một ngôi nhà đứng đầu một gia đình ấy mà cái người đứng đầu đó mà thiếu trí thiếu niềm tin thiếu cái đức độ đó thì cả nhà dễ đi theo lắm nha dễ lắm họ nể họ ngán mình một phần rồi một phần nó nhiều khi họ bị cái gì với bất thiện nó dễ lây lắm quý vị nha cái thiện nó khó lây chứ cái bất thiện nó dễ lây lắm nha cho nên nhiều khi người ta nể mình người ta bắt trước mình cũng có hoặc là nhiều khi người ta, cái, cái, cái tập khí sinh tử ai cũng trong đám phàm phu cũng dễ dàng thấy cái bất thiện nó hay hay ừ, rồi từ đó lâu ngày kéo nhau cả đám đi xuống ừ, ngóc đầu cũng có lên cho nên nó nội dung bài kinh thì nó sâu kinh khủng lắm cho nên nó sâu cái gì một là không phải ai trong gia đình cũng có năng đứng đầu đó là chuyện thứ nhất chuyện thứ hai là phải có cái phước gì đó trong ngôi nhà anh mới có được cái vai trò có được cái vị trí đó trong mắt mọi người cái thứ ba khi mà anh đã có được cái vai trò của cái vị trí có được cái tầm ảnh hưởng như vậy trong mắt mọi người ấy, thì anh cũng phải sống sao mà để cho đời sau kiếp khác ờ, anh và những người xung quanh anh nó khá hơn một chút chứ còn anh chỉ dùng cái vị trí vai trò quyền lực của anh trong ngôi nhà mà để dắt cả đám đi xuống hết thì hình như là anh có lỗi với anh và anh có lỗi với là bao nhiêu người nữa trong gia đình Đấy. thân người khó được mà chánh pháp khó gặp cơ hội sống thiện đâu có nhiều mà để rồi mình cứ mình đứng ở đó mình đứng trên ờ, đầu sống ngọn gió rồi mình dắt cả đám đi về một cái nơi chốn âm mưu mù mịt thì cũng không có nên nha cho nên ở đây đó nhờ vào những cái người đứng đầu nhà à, mà có uh, gì ta có niềm tin à, tức là chánh tính đó. tức là niềm tin đây là gì niềm tin đây là niềm tin có trí tuệ ừ, chứ không phải là tin hoàng tin xiên à, tin đồng cốt tin mê tính dị đoan là không phải niềm tin đây mình phải hiểu bắt buộc phải hiểu là niềm tin mà đức phật nói đây là phải là chánh tính rồi niềm tin mà có trí tuệ đó ừ, mà trí tuệ là sao ta trí tuệ lát đó tôi mới giảng bây giờ tôi nói trước thôi trí tuệ trong hai chuyện một là trí tuệ trong lý nhân quả biết rằng không có một câu nói suy nghĩ và hành động lớn bé nào mà nó không để lại một cái hậu quả tốt xấu buồn vui nha nhớ cái đó, đó là trí nhân quả cho dầu một cái cái nháy mắt hay là một cái cười nhếch mép hay là một cái chuyện mình để cái ly mình cầm cái chén lên tất cả nó đều là để lại một cái hậu quả hết cái vị biết không các vị có tin gì đó không à, các vị có những lúc các vị để cái ly chứ mình nó hơi nặng tay đó nó cũng để một cái hậu quả mà mình để nhẹ nhàng cũng để một cái hậu quả đẹp ừ. các vị không tin với tôi tin tôi tin tôi để ý mới đó lắm ừ. à, mình để ý tôi giấc trưa mới vừa thiêu thiêu chập mắt nó mất cái ly cái rồng cái là nó giật mình rồi nó phải nó xanh xanh phiền không mà cái phiền nó ba lần là nó ra ra chuyện nha phiền ba lần nó ra chuyện khổ gì cho nên rồi những cái suy nghĩ thoáng qua trong đầu của mình mình coi nó nhẹ không có nhẹ không có cái nào là nhẹ hết bởi vì sao vì lão tử có nói đừng xem thường những suy nghĩ thoáng qua trong đầu khi nó thoáng qua nhiều lần thì nó sẽ phải biến thành hành động và lời nói wow, nó thoáng qua mình thấy nó cái gì hết nhưng mà nó nhiều lần như vậy nhiều cái tay bèo nó làm thành một cái áo bèo nha chứ đừng có coi thường một cái một cái tay bèo nó không có lý gì sai nhiều cái tay bèo nó làm thành một ao bèo và con số tỷ là con số làm sao ta số tỷ là một ngàn triệu mà ở đâu ra ngàn triệu là mình phải cộng nhiều con số một lại có đúng không alo có phải vậy không muốn làm được một tỷ là có phải là mình cộng nhiều số một hay không nhiều số một nó ra một tỷ chứ giá dạ. yeah. chứ bây giờ tức là từng con số một nó nói thôi bây giờ tôi bé mọn lắm tôi bé mọn lắm thôi bây giờ tôi đứng ra mình tôi không có trộn với ai hết rồi rồi cái anh anh số anh cũng nói như vậy nó tôi số 1 đấy không tôi tính ra thì nếu tất cả mấy anh số 1 mà anh không chịu ráp lại làm sao mà ra một tỷ cái gì nha thành Phật là gì thành Phật là cái sự là cái kết quả tích kết ờ, của nhiều ờ, đời nhiều kiếp những cái công đức ừ, thì mới gom lại thành cái quả vị chánh đẳng giác chứ đâu có ai mà đông một cái, cái là thành Phật trong đầu hôm số mai cái chuyện nó không có mà cần phải đến ngày dài tháng rộng sự tích kết như là những cái giọt nước mà chứa chất vôi ở trong mấy cái hang động thạch nhũ ờ, nó nhỏ giọt hàng triệu năm chục triệu năm ờ, rồi nó mới ra những cái cột thạch nhũ mà to đùng ôm một dòng không xong hết à, là ở đâu nó ra là cũng từng giọt từng giọt bởi trong kinh nó nói là ờ, đừng chê ác nhỏ làm a rằng không kết quả đến ta bao giờ nước kia từng giọt nhỏ hờ một bình kia chàng chảy đâu ngờ hôm nay à, bên kia tràn chảy coi như là từng giọt từng giọt các vị biết ngày xưa tôi có nghe kể một cái chuyện rất là thú vị ở ngoài hòn nghệ đó quý vị hòn nghệ ngoài kiên giang hòn nghệ hòn tre đó ừ. ngoài đó nước là đảo mà nước ngọt nó hiếm lắm đào được cái giếng mà có nước ngọt mà cái cái mạch mà nó mạnh á mạnh nên nghĩa là bốn mùa không cạn là không có dễ rồi cái người dân ở ngoài đảo ngoài hòn nghệ đó người ta mới ngẫu nhiên là do kinh nghiệm nhiều đời người ta mới biết được một cái thì loại dây rừng rất là lạ quý vị biết không nó là dây leo nhỏ bằng ngón tay vậy đó mình cắt nó ra thì trong nước trong đó nó cứ rỉ rỉ ra nó không có nhiều nó cứ từng giọt tỏn tỏn vậy đó nhưng mà nếu mà mình có cái xô có lu mà hứng một đêm thì nó đầy cái gì lu nào cũng phải đầy xô xô được khỏi nói rồi một đêm nó đầy cả lu vậy đó ừ. mà mình thấy nó từng giọt từng giọt cái đó thì nên đảo họ sống dĩ nhiên cái là cấp cứu thôi nhưng mà có những người họ, họ đi ra mấy cái hốc đá ừ, vũ vắng họ để sẵn cái chậu cái lu đó đang đi rừng đi ngang có nước uống ừ. thầy khá như vậy cho nên đừng có chê mấy cái tổng tỏn mấy cái đó những cái nó cũng đặc biệt lắm nha cho nên là cái niềm tin là như gì nữa thứ nhất là niềm tin vào có trí tuệ niềm tin tin vào lý nghiệp báo rồi thứ hai nữa niềm tin vào có lý tam tướng lý nghiệp báo là cho rằng không có một cái hành động một suy nghĩ nào mà không để lại hậu quả nha ừ giàu lớn giàu bé ừ, đều đó là hậu quả thứ hai này là cái trí thứ hai là tin rằng bất cứ cái gì cũng do duyên mà có và có rồi thì phải mất thì cái người sống thường xuyên và liên tục trong hai cái nhận thức này được gọi là sống với với trí tuệ nha với trí tuệ có nghĩa là làm cái gì cũng nhớ nha nhớ cái này có chừng nha cái này nếu mà nó là việc ác là nó hại mình hại người nha nói cái gì cũng để ý nếu cái này là lời ác để hại mình hại người đó là cái nhận thức thứ nhất cái nhận thức thứ hai là luôn luôn nhớ rằng mọi thứ đều sẵn sàng đổi nón ra đi đây là hai cái nhận thức mà người phật tử phải thường xuyên và liên tục sống với nó nha thường xuyên và liên tục ừ. và đây là hai cái nhận thức mà nó mang cả ý nghĩa cầu an lẫn cầu siêu cho người phật tử tôi nói với cô có nghe rõ không hai cái nhận thức này đó nó chính là cái phương pháp cầu an và cầu siêu tốt nhất của đạo phật tại sao gọi là cầu an là bởi vì khi anh sống bằng hai cái nhận thức này đó đời sống của anh nó thanh thản gớm lắm rất là thanh thản nó vô cùng thanh thản nha anh luôn luôn sống với tinh thần trách nhiệm cực kỳ cao độ nha và anh luôn luôn sống với một cái tinh thần buông bỏ cũng cực kỳ cao độ đó là trí tuệ nhận thức về nhân quả và tâm tướng mà ngay khi anh còn sống mà anh sống bằng hai nhận thức này đó thì không có cái lễ cầu an rảy nước đeo chỉ đeo bùa đeo niệt nào mà nó hay hơn cái người sống bằng hai cái nhận thức này đó gọi là, là lễ cầu an hay nhất còn cầu siêu là sao có nghĩa là kẻ nào mà thường xuyên sống bằng hai cái nhận thức này nè thì tới hồi mà biết mình sắp đi đó, nó thanh thản nó không có sợ hãi nó không có tiếc nuối nha nhớ cái này à, nhớ cái này rất quan trọng sống mà bằng nhận thức này là vừa an mà vừa cầu siêu cho mình còn bình thường mình mang tiếng là phật tử có thọ quy y có pháp danh có lá phái có giới đẹp treo đầy nhà cho nó sang mà không có thường xuyên sống trong hai cái nhận thức này thì thôi an sống thì không an mà chết thì không không có lành nha chết không có yên nha rồi à, cho nên cái người gia trưởng là cái người phải làm sao mà giúp cho trong người trong nhà có được cái niềm tin mà có chính tính là như vậy đó thứ hai là cái giới hạnh giới hạnh thì cái này đúng là giảng rồi mà bây giờ có nhiều người sơ cơ có điểm lại một cái giới ở đây hiểu là cái nghĩa bình dân nghĩa theo nghĩa nôm na đó thì giới nó gồm có, có nếu mà nói giới cư sĩ nó gồm có hai đó là năm giới và bát giới năm giới có nghĩa là không có cố ý ừ, giết chóc bất cứ cái loài nào nhỏ từ con con con, con rận con, con bọ à, con rận con bọ bùn chết à, cho đến con cá nhà tán là mình không có giết cái con đó hết bao gồm cả con người nhưng mà tôi nói cho kỹ là từ con rận con bọ con bù chét lên cho tới con cá nhà tán mấy chục tấn là không có loài nào mình giết hết nha kiếm con nào bự hơn thì giết được nha cái này nói đùa thôi nhưng mà tôi nói vậy đó tức là từ cái con bù chét lên đến cá nhà tán là không có giết cái loài nào hết thứ hai là trộm cắp có nghĩa là cái vật mà chưa có được ừ, chủ nhân cho phép thì dầu đó là một cái Ờ, tờ giấy một cũng như thun mình cũng không nên lấy yeah, dạ nha rồi ờ, dầu lấy kính đáo ờ, hay là công khai cũng không nên lấy lấy kính đáo gọi là trộm lấy công khai gọi là cướp nha không được lấy mà ở đây không phải là cái tính điều uh, cuồng tính đấy. mà nó là một chuyện rất là khoa học anh không muốn anh bị mất của thì anh đừng lấy của ai anh không muốn bị ai giết thì anh đừng có giết ai cái thứ ba là cái giới tà dâm có nghĩa là không có gọi là thiết tha kiếm tiền tình cảm ngoài luồng mình ở ngoài đời thì mình cũng phải có cái cái, cái có gì đó nó thuận theo cái văn hóa xã hội là phải có trai lớn có vợ gái lớn có chồng nhưng mà mình cũng không có coi cái cái nhu cầu tình cảm nó quan trọng đến mức mà mình mới đi tìm cái khoái cảm ngoài luồng nha thì đó được gọi là giới tài dâm ờ, rồi giới nói dối một người hiểu đạo một người hiểu đạo đó thì sẽ hiểu ra một điều là tìm ngang tìm dọc tìm trên tìm dưới tìm trong tìm ngoài của khắp tam thiên đại thiên thế giới này từ bên trong bên ngoài cái hành tinh này chúng ta tìm không ra cái lý do nào để chúng ta nói dối đó quý vị nha tìm ra cái lý do nói dối bởi vì là nói dối để làm cái gì cái chuyện đó cái chuyện đó đó có lý do gì để mình mới nói dối có cái cắt cớ như thế này cái này tôi phải mở ngoặt à, mà mai mốt có gì thôi có quý vị ghi âm mà gì cắt cái khúc này ra là chết tôi chỉ trừ ra được mình nói hợp mà bí quá gì nói để quý gì thoát thân nó để cứu người đó nha thì tôi không có ý kiến tôi nói nó rõ tôi là tội khanh không có ý kiến trong chuyện đó tôi không nói nên hay không nên tôi không dám nha tôi không dám nha tôi không ý kiến à, tức là nói để tự thoát thật để tự thoát nạn và nói để giúp người ấy, thì đó tôi không có ý kiến nha nó là tôi là thành trẫm đây không có ý kiến còn ngoài hai cái chuyện mà để cứu mình cứu người ra đó thì tuyệt đối là không nên nói dối bởi vì chứng thánh là gì chứng thánh á, là thấy được sự thật thấy được bốn đế tức là thấy được bốn cái sự thật chứng thánh là phải thấy được sự thật mà anh muốn chứng thánh là anh phải biết yêu sự thật anh phải biết quý sự thật nha chuyện này rất là đơn giản thật ra mà nói nó nói một người có giáo dục một người có đạo đức bẩm sinh thì ờ, nói dối nó khó hơn là nói thiệt bởi vì sao vì nói dối bữa nay mình nói làm em phải nhớ hoài để mà mình ăn nói cho nó khớp cái người nói dối nó mệt chỗ là họ phải nhớ cái điều họ nói để mai mốt họ không có tự mưu tưởng với họ không biết có, có hiểu không ta cái người nói dối nó khổ vậy đó là họ phải như cả đời họ phải nhớ còn không sẽ có ngày nó bị lòi đuôi ừ, nó bị lòi ừ, họ đâu có nhớ hết được bởi vì tôi nhớ ông Abraham Lincoln của Mỹ đó ông có nói thế này ông tổng thống đó, ông nói rằng bạn có thể suốt đời gạt được một vài người nhưng bạn không thể gạt mọi người suốt đời nha bạn có thể suốt đời gạt được một vài người nhưng mà không thể suốt đời gạt được tất cả mọi người ừ. câu đó rất là quan trọng và khi mình nói dối như vậy nó tự mình coi rẻ mình tự chính mình mình còn khinh mình tự mình mình không có coi trọng mình từ trừ phi mình là cái kẻ không bao giờ biết soi gương nha chứ nếu mà mình biết sơ gương biết dùng kiến sâu thì mình biết thẹn chứ nó kỳ kỳ và chính mình um, chẳng hạn như tôi biết một chuyện rất là bé rất là không có đáng nhưng mà nó là chuyện hay hay là ở một cái cửa vào cái khu giải trí đó, người ta để là trẻ em dưới 6 tuổi thì miễn phí ừ. trẻ em dưới 10 tuổi thì lấy nửa giá ừ. à, dưới 6 tuổi thì miễn phí mà dưới 10 tuổi thì lại giảm nửa giá thì cái thằng bé này nó nó 7 tuổi ừ thì má nó mới kéo nó xuống còn đại khái là 5 tuổi thì mình thì nó nãy giờ nó cũng nhỏ con á thì cái cô cô cô cô gì đó cái cô cô bán vé hỏi bé bao nhiêu thì thì thằng bé nó thình thì nó dạ con 7 tuổi thì bà má bà nạ của nó tầm bảy mày mới năm tuổi thôi thì thằng bé nó ngạc nhiên nó cứ dòm ở hoài thì, thì cái cô bán vé cũng cười thì cô cũng thông cảm cho nó đi qua nhưng mà đi vô trong đó, thì bé nó mới hỏi bà hỏi tại sao kỳ em ấy thì bà nói là nói gì để người cho người ta không có tiền thì ông bố bà nãy ông bận lây quay ngoài xe ông lấy đồ nó vô ông nghe được cái chuyện đó ông mới nắm tay cái đứa bé ông dắt trở ra cái chỗ bán vé ông nói xin lỗi cô đứa bé này là 7 tuổi nó theo cái quy định của cái khu giải trí này nó phải trả nửa giá bởi vì nó dưới 10 tuổi Ờ, chứ không thể nào nó đi miễn phí được thì cô kia có nghe vậy ok cô cũng cũng cũng lấy tiền cô lấy tiền cũng bố trả thì tới khi thằng bé nó ngạc nhiên nữa nó nói má đó, má nói cái con là gì nhỏ tuổi để làm được miễn phí còn ba tự nhiên ba ra ba nói thiệt để là mình bị tốn tiền như vậy là sao bây giờ ba má hay làm hai chuyện khác nhau con không hiểu thì ông bố giải thích thế này má má vì tiếp tiền cho nên má mới nói là con là dưới 6 tuổi đó là lý do của má nhưng còn ba lý vâng. do mà ba dắt con trở ra để mà trả cái số tiền mà con phải trả đó là bởi vì ba muốn con sống trung thực một chút cái số tiền đó nó không có đáng gì đâu nhưng mà con biết rằng rồi đây cuộc đời của con nó sẽ có hai hướng chắc chắn vì cái chuyện hôm nay nó sẽ theo theo đuổi con cả đời một là con sẽ luôn luôn gọi là tranh thủ cái quyền lợi cho bản thân mà con bất kể cái chuyện dối trá con sẽ học cái gương của má đó là cái mẫu người thứ nhất con sẽ trở thành thứ hai nữa là nếu con có liêm sĩ thì cả đời này mỗi lần mà con nhớ đến cái chuyện sáng hôm nay con sẽ thấy thẹn nha con sẽ thấy thẹn thì ba không muốn con là cái hạn nào hết không muốn con dối trá mà cũng không muốn con phải rây rứt một đời chỉ vì một số tiền không có đáng sống trung thực đi nha sống trung thực đi chẳng hạn như bên thị sĩ cái xe lửa đó thì lâu lâu năm thỏi mười thì người ta mới soát vé một lần à, nhưng mà có một điều tại sao mình phải trốn vé nó rất là hồi hộp à, nó rất là hồi hộp và cái chuyện này tôi đọc mới ở đây trên facebook cái cô này cô ở trong một cái có xuất thân từ một cái trường đại học rất là nổi tiếng nha rất nổi tiếng và cổ đi uh, ra trường thì cổ đi nộp đơn cổ xin cổ đi nộp đơn cổ xin thì xin việc làm thì nhiều chỗ từ chối cổ lắm thì cuối cùng cổ có tức cổ mới hỏi cái chỗ cuối cùng hỏi tôi cái, cái học lực của tôi như vậy cái thành tích của tôi như vậy mà tại sao tôi bị từ chối thì họ nói rằng chúng tôi được biết là cô đã trốn vé ba năm ba lần trốn trốn vé xe bus uh-huh. Ừ trốn vé xe bus bởi vì có tiền mặt thường học sinh người ta phải có cái cách nào đó người ta xài tiền chúng tôi biết vì cái, cái sinh viên của cô đã xài tiền đã có cái thẻ mà cô thì không hề thấy cô xài cho cái xe bus ừ, cô cô không hề xài cho nó cô nói là những lần cô không có tiền rồi tùm lum họ nói không không là không Ờ, chúng tôi phát hiện ra năm ba lần à, mà cô trốn cái xe bus điều đó có nghĩa là một lần bắt được thì trăm lần không một người mà tiết từng số tiền nhỏ như vậy để mà sống thiếu trung thực thì à, thì coi như là làm vào trong công ty của tôi đó chúng tôi không biết giao cô ngồi ghế nào ghế thấp thì nó không có đúng cái vị trí của cô mà ghế cao thì quá nguy hiểm bởi vì cô là người không có trung thực vì một số tiền không có đáng mà cô đã dám bán rẻ cái lương tâm và bản thân cô lại không có cái sự mà nhìn lại mình để biết thẹn thì cái người này thấy ghê quá tại người này là một trái bom nổ chậm cho công ty cho đoàn thể đó là lý do vì đâu mà chúng tôi từ chối cô và tôi tin rằng những cái công ty khác cũng vậy nha họ cũng từ chối cô đó vì họ đã tìm ra được cái lý cái cái cái cái cái cái cái, cái, cái bad history của cô nha rồi cho nên cái người hiền trí ở đời sống làm sao mà để mình đêm nằm không thẹn với mình ngài nhìn thiên hạ không thẹn với đời lúc cận tử thì à, là không có sợ hãi tiếc nuối thì đó là một đời sống đẹp nhất nha đêm không thẹn với mình ngày không thẹn với đời rồi khi cận tử thì không không có sợ trời không sợ đất gì hết cứ thanh thản xuôi tay mà đi nha à, cứ như vậy đó rồi năm giới giới thứ năm cũng vậy không sử dụng chất kích thích là vì đâu là vì đời sống của mỗi người khi có mặt trên đời này là chúng ta mỗi ngày và mỗi giờ à, chúng ta luôn luôn sống với những bất trắc mà mình không có lường được tôi đang giảng về giới thứ năm đó, nha tôi đang giảng về giới thứ năm mỗi người trong cuộc đời này khi mà lọt lòng mẹ rồi đó là chúng ta phải đối diện với vô vàng những bất trắc nha mà ngay khi chúng ta tỉnh táo đó là cái khả năng đối phó với bất trắc của mình nó, nó cũng chỉ có 50 phần trăm 50 hoặc 30 nói gì là mình dùng sử dụng một cái chất gì đó để rồi mình đánh mất luôn mấy chục phần trăm tỉnh táo còn lại nha không có khả năng suy nghĩ không có khả năng phản ứng không có khả năng phòng vệ không có khả năng giới bị không có khả năng lo cho mình thì nói gì có khả năng lo cho người nha cho nên cứ nhớ câu thế này có mặt ở đời là phải đối diện với vô vàng bất trắc đầu óc tỉnh táo thì ta chỉ có năm ba chục phần trăm khả năng đối phó nói gì là ta đánh mất khả năng ấy nha nhớ vậy không có thể nghĩ được chuyện trước mắt thì nói gì nghĩ đến chuyện mai sau xa vời ừ cho đây là lý do vì đâu mà, mà Phật dạy lại để giữ giới thứ năm rồi có những trường hợp Phật tử giữ thêm ba giới nữa đó là không có ăn sau cái giờ giờ ngọ tức là mặt trời chinh bóng không ăn là vì cái nhu cầu vật chất thật sự của mình nó nhu cầu sinh lý thì nếu ăn uống đàng hoàng thì mình ăn một bữa chánh là đủ rồi còn ăn thêm chỉ là dư đó là nói về vật chất còn nói về tinh thần à, thì khi mình ăn dư mình ăn thêm một bữa nữa đó là chúng ta mất rất là nhiều thời gian cho cái đời sống tâm linh nha để chuẩn bị một bữa ăn như vậy đó là nấu nướng rửa rái rồi ờ, tích lũy thức ăn rồi bao nhiêu là cái vấn đề nó nảy nảy sinh từ trong bếp từ trong trên ờ, mâm ăn bao nhiêu chuyện trên đó nha cho nên chỉ cần bớt được một bữa ăn đó là nó bớt bao nhiêu là cái hệ lụy nha về vật chất thì cơ thể không có dư tôi nhớ ông bác sĩ ông nói với tôi ông nói du thiếu và để bổ sung một cái một cái chất thiếu á, du tố đồng mà để lấy ra một chất dư á, du tố một trăm cái câu này tôi tuyệt đối đồng ý tuyệt đối bởi vì tôi đang dư tùm lum trong người nha cho nên ông nói thêm thế này ông nói là du để lấy để thêm một cái chất thiếu du tố đồng mà để lấy ra một chất dư du tố tới một trăm ừ, mà chỗ đó đó cho nên cái ăn ngọ nó có lợi vô cùng rồi bây giờ qua cái giới nữa nó lợi giới thưởng thức ca vũ nhạc kịch thì cái này đối với đa phần ờ, ờ, tuổi trẻ hôm nay với cái điều kiện điện toán ờ, Facebook YouTube thì chúng ta thấy rằng nó là cấm cái này hơi hơi ngặt nghèo nhưng mà Phật dạy có lý do đó phải không là bởi vì đời sống tâm linh mình nó nghèo quá mình mới có cái cái chỗ trống vắng từ cái chỗ trống vắng nó mới nảy ra cái nhu cầu thưởng thức cái ca vũ nhạc kịch nha chứ còn nếu mà mà đời sống tâm linh mình nó đầy áp rồi đó thì làm gì có chỗ trống vắng không có trống vắng làm gì có quạnh hiu có cô đơn mà nó nảy sinh ra cái nhu cầu thưởng thức cái ca vũ nhạc kịch những cái thứ đó nếu mà bình tâm một chút nó rất đổi phù kiếm nó giải trí không bao nhiêu mà nó làm cho nó tiêu hao thần trí thì nhiều hơn tôi biết tôi nói là nhiều người cười thầm nhưng đó là sự thật nói thật thật sự thật là phải nói mà đã nói phải nói cho nó tới nha cái đời sống tâm linh của mình nó có khoảng trống Ừ, nó có những chỗ không được lắp đầy thì mình mới à, cần đến những nhu cầu giải trí rẻ rẻ rẻ tiền như vậy nha rồi rồi tiếp theo là không sử dụng những loại gọi là mỹ phẩm hương liệu là sao là bởi vì nhiều lý do lắm tốn kém mất thời gian và có chắc gì đẹp hơn thứ hai lo cái đẹp trong tâm hồn thì tôi hứa với anh một ngàn người sẽ yêu anh còn anh chỉ đẹp về thể xác mà nghèo về tâm hồn thì tìm được hai ba mạng yêu anh thì anh đã hên lắm rồi đây là câu phải xong lên người nha tôi nhắc lại anh lo đẹp về phần hồn đi phần hồn và phần xác anh lo đẹp về phần hồn đó, thì tôi hứa một ngàn người gặp anh đều mê còn về phần xác thì dĩ nhiên đừng có để nó nó bệ rạc quá tôi là ông sư mà lại là đàn ông nữa nhưng mà nếu bà con có hỏi tôi về vấn đề gọi là ngoài gọi là trang trí ngoại hình đó thì tôi sẽ nói góp ý thế này hai chữ thôi vừa vặn và sạch sẽ nha vừa vặn và sạch sẽ lỗi bớt một tí không sao miễn là vừa vặn và sạch sẽ vừa vặn ở đây là có nghĩa là không có, có quá dài không quá ngắn không thùng thình không bó chặt cũng không có lè lẹt chúa sặc sỡ tôi gọi đó là vừa vặn còn sạch sẽ đây là hiểu rồi bà con hiểu rồi vừa vặn sạch sẽ sạch sẽ đây có nghĩa là nó không có dơ nó nhìn nó không có ngớn đó ừ. cái cổ áo mà bao áo tay áo mà đất nó đóng mà bóng lưỡng thì cái đó nhìn nó hơi dị nha cho nên nếu có người hỏi tôi à, tư vấn về vấn đề là trang phục và ngoại hình nhân giới ngoại diện thì tôi chỉ góp ý có hai cái, cái đề mục thôi một là vừa vặn hai là sạch sẽ tại sao phim đại hàng người ta thích là bởi vì trong phim đại hàng ấy tôi mới vừa giảng xong bây giờ tôi phải phải quay cái này xấu hổ quá cái tại sao phim đại hàng được người ta thích là lý do rất là đơn giản thôi từ cái cô bồi bàn tới anh tài xế taxi trong đó tất cả đều ăn mặc rất là chỉnh chu tinh tươm tất cả đều được ăn mặc trong cái sự sắp xếp và tính toán rất là kỹ cho nên họ có thể mặc áo rách họ có thể mặc đồ cũ họ có thể mặc cả đồ dơ nữa nhưng mà phải nhìn nhận là họ mặc rất là tỉnh tinh tươm và chỉnh chu nha còn cái hồng kông tàu việt nam thái hay giàu là nó mặc đồ trên mây mà nó nghèo rồi là nó cho phép nó mặc là cái giống gì cũng mặc nó lấy nguyên cái đồ vẽ quấn vô nó cột cái thun nó gọi là cái quần nha lấy cái tấm đồ vẽ gắn cái nút lên nó gọi là cái áo đó thì đó nó quá tệ nhưng mà tại sao tại hàng được xem là mẫu mực của thời trang Việt Nam là bởi vì họ tỉnh tu chinh chứa và sạch sạch sẽ nha và nếu nói cho tới nơi như vậy thì chúng ta hình như không có nhu cầu lắm nhu cầu không có nhiều lắm về cái vụ gọi là hương liệu và mỹ phẩm bởi vì gọn gàng sạch sẽ là được rồi nha nhưng cái quan trọng là nét đẹp về tinh tinh thần nha tinh thần đẹp à, dễ thương bao dung vị tha hào sản à, thì như vậy là đã đẹp lắm rồi nha đẹp lắm ừ, cho nên không khi mà Phật dạy mình bớt ăn chiều á nghĩa là Phật kêu mình phải bổ sung cái thực phẩm tinh thần nhiều hơn khi mà Phật dạy mình bớt cái thưởng thức ca vũ nhạc kịch đó, là Phật kêu mình phải có khả năng tự tìm niềm vui nội tâm nhiều hơn khi mà Phật kêu mình bớt cái hương liệu mỹ phẩm đó, là Phật kêu mình quan tâm đến vẻ đẹp bên trong nhiều hơn nha chỉ là ba cái đó nhớ nha ừ ok à, rồi giường cao chiếu rộng là sao khi mà mình đã là một người có nhân cách thì cái chỗ ngồi nào của mình cũng là cái ngai vàng của bảo chu của của của của luật của đấng quân vương hết nha đối với một người có đạo hạnh nha thì cái gò mối cũng là ngai vàng là cái ngôi cửu ngữ của đấng quân vương mà khi mà mình đã không có đạo đức rồi thì mình có ngồi lên cái bàn nào đi nữa thì nó cũng là con khỉ ngồi ở trong cái bàn tiệc thôi nha cái đó là tay nói chứ mẹ tôi một người không xứng đáng thì dầu có ngồi ở đâu cũng chỉ là con khỉ ngồi ở trong hoàng cung ừ. còn nếu mà mình có đạo hạnh rồi đó thì mình cái chỗ cái gò mối mình ngồi chầm hổm đó, nó vẫn là cái ngai của cuộc đấng quân vương với vị tin tôi đi à, em sinh ờ, trúc sinh trúc một đầu đình mà em xin đến đứng dưới sinh nó cũng sinh là chỗ đó nha ừ, cho nên tôi nhắc lại Phật dạy ngày ăn một buổi là vì Phật muốn mình dành nhiều thời gian cho thức ăn tinh thần Phật dạy mình là không có thưởng thức ca vũ nhạc kịch ca vũ nhạc kịch là Phật muốn mình nên quay lại với những niềm vui nội tâm Phật dạy mình không sử dụng hương liệu mỹ phẩm là Phật muốn mình hướng đến những nét đẹp nội tâm Phật dạy mình né cái giường cao chiếu rộng chăn em nệm ấm là bởi vì Phật à, Phật muốn cho mình thấy rằng con ngồi ở đâu cũng là cao sang nếu con sang từ ở trong sang ra nha yeah, sang từ ở trong hồn sang ra sát rồi ok một người gia trưởng là một người có khả năng à, có khả năng suy nghĩ và hành động y như những gì chúng tôi vừa trình bày nãy giờ có nghĩa là hướng dẫn người trong nhà của mình có niềm tin, có giới hạn rồi có trí tuệ trí tuệ là gì đã giải thích rồi trí tuệ là làm gì nói gì nghĩ gì biết nghĩ đến hậu quả của nó đó là trí nhân quả thứ hai à, làm gì nghĩ gì à, sở hữu cái gì thì cũng luôn nhớ rằng cái gì cũng do duyên mà mà có có rồi phải mất người thường trực sống với hai cái nhận thức này thì cái được gọi là gọi là bậc trí nha và người gia trưởng á, là cái người phải có cái khả năng ừ, hướng dẫn ừ, à, những cái kẻ khác còn lại trong gia đình nó sống trọn vẹn ừ, với ba cái, cái cái pháp căn bản này đó là giới hạn niềm tin và, và trí tuệ ok cho xin bài khác tôi có niềm tin sắc son là qua những bài kinh tạng này là giúp cho bà con có những cái nhìn khác đi khác đi có thể sâu hơn có thể rộng hơn một tí ti về những cái vấn đề mà quý vị tưởng chừng nhưng nó không ra gì ví ừ. dụ như giới mình phải nghe lại nha giới phải nghe lại bố thí phải nghe lại ừ. rồi trí tuệ mình cũng phải nghe lại chứ còn chung chung không đi tới đâu ok à, bây giờ mình giảng thêm bài nữa cho nó vui đó là cái bài tinh tấn nha thì có ba cái cái chữ tinh tấn trong đạo phật tinh tấn hay là nhiệt cần ở trong đạo phật có nhiều nghĩa lắm à, và nhiều nghĩa và nhiều cách phân tích nhưng mà gom chung là tinh tấn nghĩa là siêng đi à, siêng là chịu khó nha không có ngại à, nặng không có ngại cực không có ngại lâu thì đó gọi là siêng nha chứ có nhiều người nặng nề quá lâu lắc quá lắc ừ, công quá thì họ mất công quá thì họ cũng ngán còn cái siêng đây có nghĩa là không sợ lâu không sợ nặng không sợ mất công thì gọi là siêng thì siêng đây gồm có bốn có kể cái kể theo trong bát chánh đạo thì siêng gồm có bốn đó là nỗ lực chặn ác chưa đến nỗ lực trừ cái ác đang có nỗ lực uh, tạo cái cái thiện chưa có và nỗ lực giữ cái thiện đã có đó là thận trừ tu bảo nhưng mà ở đây đức thế tôn ngài nói gọn lắm bốn gọi là tứ chánh cần người gom này còn có hai thôi nha ngày gom có hai tức là nỗ lực ừ, gom có hai thôi là sao ta là nỗ lực ừ, ngăn chặn ác pháp ừ. à, nỗ lực ngăn chặn ác pháp chưa có thứ hai đó là nỗ lực à, tu tập à, cái, cái thiện pháp chưa có cho nó có hai cái đủ rồi chứ ngài không nói đến chuyện là từ cái đang có và bảo vệ cái đang có là không nói mà ngài nói hai cái này thôi đó là đối với cái ác pháp nào nó chưa có là mình phải ngừa trước ngừa bằng cách nào không có tạo điều kiện cho nó trồi ra thì đó gọi là ngăn chặn cái chưa có mặt nó tạo điều kiện là sao quý gì hiểu tôi nghĩ quý gì hiểu nha thí dụ như mình giữ giới đó là cũng một cách để mình ngăn chặn những ác pháp chưa có nha mình giữ giới rồi chánh niệm cũng vậy tu tập tốt niệm xứ cũng là cái cách để mà ngăn chặn những cái chưa có à, dầu cho mình đang làm việc mình đang đối phó với cái tâm sân trước mặt đi nữa đang có mặt đó, thì lúc đó cũng âm thầm kính đáo mình đang làm việc với những cái sẽ có sau này biết trong rừng hiểu không mình đang đối phó với cái trước mặt đó, nó cũng có nghĩa là đối phó với cái tương lai cho nên là nói gọn lại đó là dầu là giới hay là định hay là tuệ nó đều mang một cái nội dung là đối phó với cái ác pháp tương lai nhiều hơn là hiện tại bởi vì hiện tại là gì hiện tại nó chỉ là một khoảnh khắc mà cái vấn đề là tương lai đó quý vị nha vấn đề là tương lai nó nhiều hơn à, nếu mà quý vị chánh niệm liên tục à, thì coi như là cái tương lai của mình nó được bảo đảm tôi nhắc lại tại sao trong bài kinh này đức thế tôn người nói đến tương lai người không có nói đến hiện tại là bởi vì hiện tại nó chỉ là một khoảnh khắc thôi à, có trường hợp quý vị sẽ nghe tôi nói thế này từng giây phút hiện tại du ok thì coi như tương lai du ok nếu hiện tại du ok thì ngày mai du sẽ có một quá khứ ok có lúc tôi nói về như vậy nhưng ở trong bài kinh này tôi lại nói khác trong từng giây phút hiện tại là ta đang chuẩn bị một tương lai đẹp là mọi người dùm tôi câu đó nha là mọi người dùm câu đó tôi nhắc lại cái câu thứ nhất cái câu mà bảo mình mình hỏi nó rồi có một hiện tại đẹp thì ta sẽ có một quá khứ đẹp sẽ có một tương lai đẹp xem chưa Chắc làm ơn ghi dùm tôi câu đó đi có một cái hiện tại đẹp là ta sẽ có một quá khứ đẹp tôi biết trong room nhiều người nổi điên tại sao tôi là sẽ bởi vì sẽ có quá khứ nghĩa là ngày mai đó nếu ngay bây giờ mà anh sống đẹp sống thiện thì ngày mai đó anh sẽ có một quá khứ đẹp đúng không đó. rồi bây giờ cái câu thứ hai à, mỗi giây phút hiện tại là sự chuẩn bị cho tương lai là bạn ghi đây là nội dung của bài kinh mình đang học nè mỗi giây phút hiện tại là là một chuẩn bị cho tương lai cái hai câu này mới nghe qua tưởng nó mâu thuẫn nhưng mà cái hai câu này đều kêu gọi sống hiện tại hết nha đều kêu gọi sống hiện tại hết nhưng mà câu thứ nhất á, là có một hiện tại đẹp thì ta sẽ có một quá khứ đẹp và một tương lai đẹp cái câu này ta nhấn mạnh cái hiện tại còn cái câu thứ hai mỗi giây phút hiện tại là sẽ chuẩn bị cho tương lai thì cái câu này nó nếu mà nghĩ cho kỹ nó cũng đâu có chống lại cái câu trước nhưng mà nó đang nhắm đến cái tương lai nhiều nhưng mà vẫn kêu gọi sống hiện tại nha nhớ cái này rồi thì ngài trong cái bài kinh này ngài nói dạy rằng trong đời sống này chúng ta có ba cái cái cái cái, lý do mà nỗ lực lý do thứ nhất là nỗ lực sống thế nào để cho mấy cái bất thiện nó chưa có nó đừng có có nha còn cái gì trước mắt bỏ đi nha trong cái chỗ đây mình hiểu ngầm nha bây giờ cứ cứ anh sống chánh niệm trong từng phút thì coi như anh đang có một cái tương lai ngon lành đó ừ. rồi thứ hai là những cái thiện pháp nào chưa có anh phải tạo điều kiện cho nó tạo một điều kiện bằng cách nào là anh sống bằng tính bằng tấn bằng niệm bằng định bằng tuệ nói chung là anh sống y chang như lời phật nha là coi như anh đang thực hiện đúng cái bài kinh này cái, để đối phó với phiền não trước mắt để đối phó với phiền não vị lai tương chưa có đó chúng ta không có hai pháp tu chỉ có một pháp y chang như nhau thôi nhưng mà tùy cách nói biết rồi nói trong rung hiểu không nói ra thì nó khác nhưng trong thực tế tu chứng nó không có khác cứ nghĩa là vẫn tiếp tục bát chánh đạo vẫn tiếp tục ba bảy phẩm bồ đề y chang không thêm bớt nếu anh làm giả tiếng niệm xứ thì anh làm ơn anh tiếp tục chánh niệm tiếp tục là tỉnh giác y như vậy anh không thêm bớt gì hết nha thì coi như anh đang làm đúng bài kinh chỉ vậy thôi tôi nói lần nữa không có hai pháp tu chỉ có một pháp tu thôi trong trường hợp này chỉ có một pháp tu có nghĩa là sống trong hiện tại cũng là tứ niệm xứ mà sống cho tương lai cũng là tứ niệm xứ nha cũng làm y chang không thêm bớt không có pháp tu nào đặc biệt cho tương lai không có anh cứ một pháp môn thôi nha còn cái cách nói là là tùy chỗ có chỗ thì nó con sống như vậy nè là con đang có một tương một cái vị lai đẹp ở ờ, xin lỗi con đang có một hiện tại đẹp mà con đang có một hiện tại đẹp thì con sẽ có một lai đẹp và con cũng sẽ có một quá đẹp tùy chỗ như vậy thì đối với thiện pháp mình cũng phải có nỗ lực và đối với ác pháp mình cũng có phải có nỗ lực đó là nỗ lực với nhân và nỗ lực với quả à, xin lỗi đó là hai cái nỗ lực với nhân làm ơn ghi giùm tôi bài kinh này dạy ta phải biết nỗ lực trong nhân và nỗ lực trong quả nỗ lực trong nhân nó gồm có hai alo ai biết nhanh thì biết dùm nha kinh này đến nói nói đến hai cái nỗ lực trong nhân và quả nỗ lực nhân nó gồm có hai nỗ lực quả thì cũng gồm có có hai cũng gồm có hai nỗ lực trong nhân là sao tức là đối với nhân ác nỗ lực đừng để cho nó có mà đối với nhân thiện thì mình nỗ lực cho nó nó có à, còn nỗ lực trong a trong cái quả thì ở đây trong đây thì chỉ nói có một thôi à, nhưng mà nhưng mà nếu thích thì cũng có thể kể là hai nhưng mà đây chỉ kể có một thôi đó là thiện pháp muôn đời tạo ra hỷ lạc mà ác pháp muôn đời tạo ra khổ ưu vấn đề ở phạm phu nằm ở chỗ nào là khi tạo nhân thì thích tạo cái nhân ác mà khi hưởng quả thì lại khoái hưởng cái quả lầm mới ghê chứ nha tạo là tạo toàn nhân ác mà thích hưởng cái quả hỷ và lạc à, trong khi đó trên nguyên tắc á, thì cái nhân ác á, nó tạo ra cái khổ ưu mà cái nhân thiện nó tạo ra cái hỷ lạc bây giờ anh muốn hưởng được cái nhân hỷ lạc hỷ lạc là gì ta trong đó này nhiều người cũng sơ cơ tôi nói luôn hỷ lạc nghĩa là hỷ là niềm vui tâm mà lạc là niềm vui của thân còn khổ ưu thì khổ là niềm vui của là khổ là nỗi đau của của thân mà ưu là nỗi đau của của tâm nha yeah như vậy thì khổ thân khổ tâm đó là nó đều do cái cái cái, cái sự tác động của ác nghiệp còn vui thân sướng sướng thân mà còn mà vui tâm á, thì nó là do cái tác động của thiện nghiệp nha hiểu nôm na như vậy chứ dân anh thì làm nghe vậy là nhảy vô sang quần thì áo cãi đã luôn mà tôi mệt với họ quá rồi nha rồi như vậy thì muôn đời thiện nghiệp á, là nó tạo ra hỷ lạc mà muôn đời á, là ác nghiệp nó tạo ra khổ ưu à, thì bây giờ đó là đối với hai cái nhân thiện nhân ác là mình phải có nỗ lực nỗ lực sao ta ai cũng muốn trốn khổ tìm vui như vậy thì đối với nhân thiện nhân ác anh cũng phải biết nỗ lực muốn trốn khổ tìm vui thì anh phải lánh ác hành thiện nha nhớ cái này muốn trốn khổ tìm vui thì anh phải lánh ác hành thiện và nếu à, rồi, rồi, rồi làm ơn ghi tôi câu này làm ơn ghi dùm tôi câu này nha muốn trốn khổ tìm vui thì phải nỗ lực lánh ác hành thiện rồi ghi tiếp câu thứ hai với những cái quả khổ không tránh được thì ta lại nỗ lực để mà đối phó nó một cách can trường đấy cái đó mới là đặc biệt trong đạo phật mình cái tính là cái đạo phật như vậy nha cũng muốn trốn khổ thì nên ai cũng phải lánh ác hành thiện tuy nhiên đối với những cái quả ác mà mình né không được á, thì mình nên là nỗ lực cán đường để mà đối diện với nó rồi xong đó là nội dung về kết đơn giản đơn giản mà nó sâu vô cùng vì nó chính là một cái hướng dẫn tuyệt vời cho đời sống của mỗi người phật tử nha nó là một người rất là gọn rất là gọn ừ. kinh dạy ta nỗ lực trong nhân và nỗ lực trong quả nỗ lực trong nhân gồm có hai là với ác nỗ lực đừng cho có mà với thiện đừng, đừng cho, cho, cho thì nỗ lực cho nó có còn nỗ lực ờ, ở trong ờ, quả là sao có nghĩa là đối quả thiện thì mình nỗ lực đừng để cho có tham <clears throat> mà đối với <clears throat> quả ác thì nỗ lực đừng cho có sanh nha nhưng mà riêng ở đây thì ngài không có nói gì đến quả thiện hết ngài nói quả ác thôi nha ngài nói quả ác nhưng mà đối với người tướng niệm xứ đối với người tu tướng niệm xứ thì phải nhớ rằng quả nó có hai hành nhân thì luôn hành thiện lên nát dạ, còn đối với quả thì sao ta đối với quả thiện đừng để tham đối với quả ác đừng để sân đó chính là nội dung của tứ niệm xứ nha nội dung tứ niệm xứ là vậy đó là không tạo nhân ác chỉ tạo nhân lành nhưng khi gặp quả ác thì không để tâm sân có mặt và khi gặp quả lành không để tâm tham có mặt đó chính là nội dung tứ niệm xứ còn nội dung mà kinh này cũng y chang như vậy nhưng mà nói là một cái hướng khác ai cũng muốn trốn khổ tìm vui như vậy thì làm ơn là hành thiện đánh ác tuy nhiên khi đứng trước cái quả ác thì vẫn bình tâm như vậy nha bình tâm như vậy như kiền ba chân ừ, rồi bây giờ mình học sang kinh khác cho nó sang học ít gì đó mà nó sâu đủ sâu là là ngưng liền đủ sâu là ngưng liền tay vừa chạm tới là đủ rồi nha học mình, mình học ngắn ngắn mà nó đủ sâu mình còn có thời gian học con kinh khác còn mà có gì muốn tôi bươi móc cái kinh này nó tới tết cũng chưa có hết nữa rồi bây giờ mình học qua kinh đó nữa đó là kinh giặc cướp ừ. tức là ăn trộm ăn cướp nó họ có ba cái điểm tựa ừ. có ba cái điểm tựa tôi, ở đây ngày sản những cướp lớn nghĩa là những cái, cái cái thành phần mà trộm cướp mà coi như có tổ chức á à, chứ còn cái thứ mà trộm vặt thì mình không có nói làm chi thứ cướp cạn cướp cạn gọi là trộm vặt các thiện mới đáng nói mà đây ngài xài cái chữ gọi là maha choro có nghĩa là cái thứ thường đạo tặc mà có tổ chức quy mô đó nha thì họ có có ngài kể nó có ba trường hợp ngài kể có ba trường hợp trường hợp một á dựa vào cái cái cái địa thế quanh co hiểm trở dựa vào rừng rậm dựa vào người ừ, có quyền lực ừ. Ừ, nói rằng ở trên đời này mấy cái tên cướp mà mà mà chẳng hạn như mình coi trong sử tào á mình thấy có những giai đoạn có những cái sơn đạo có những cái sơn đạo ờ, mà coi như là là là cái vấn đề đó đi vào sử sách luôn á và có những cái sơn đạo mà coi như là mình đi ngang là phải nộp tiền mãi lộ và từ đó nó mới nảy ra cái vấn đề cái nhảy ra cái nghề nghề bảo tiêu trong mình biết có nghe cái nghề bảo tiêu không bảo tiêu cái nghề mà vận chuyển hàng hóa cho người ta để mà lấy tiền công đó phải cỡ nào mình mới có bản lãnh để làm cái đó mình muốn làm nghề bảo tiêu là sao tôi muốn đi một cái quãng đường từ ở Los Angeles mà đi về Arizona tôi phải đi ngang lên Nevada phải không thì cái quản đó đó cái quản dễ bị cướp nhất cho nên tôi phải mua đất cảnh sát rồi mua cả những thành phần giang hồ ở đó để mà tôi đi đến đó rồi chứ nó thấy tôi nhắc tên à, là nó ngại từ Sài Gòn tôi về tới Mỹ Thuận là tôi phải đi ngang cái bè cái lậy thì cái quản đó là quản dễ bị chặn nhất thì cả chính quyền ở sở tại nhà cầm quyền với cầm quyền sở tại mà lẫn những thành phần anh chị hảo hán đó tôi cũng phải quen biết ít nhiều để làm chi ta để mà có chuyện gì đó là có người tiếp ứng với tôi thì cái nghề đó tôi vận chuyển hàng hóa đắt tiền để tôi ăn tiền công tôi gọi đó là nghề bảo tiêu mà tại sao nó lầu ra cái nghề này là bởi vì nếu mà đường xá thông thương ngon lành an toàn thì đâu có cần ai mà, mà mình làm, làm nghề bảo tiêu mình cứ chắc lên mình là mình cho bò nó kéo thì thôi nhưng mà chính có những cái đoạn đường mà bị trộm cướp à, cho nên là người ta phải nhờ đến những cái nhiều cái thứ cái quyền lực nhiều cái thứ quen biết nhưng mà nếu đối với cái người làm ăn lương thiện họ biết nghĩ đến chuyện đó thì tại sao ăn cướp nó không biết nghĩ thế là là nảy ra một chuyện nữa tức là có những cái nơi chốn của những địa phương mà cướp với quan là một phe à chúng ta họ đang học ở bài kinh đó có những cái địa phương mà cướp với quan là một phe cũng giống như đối với những hành giả mà không có pháp học ngon lòng đó thì cướp với quan cũng là một phe có nghĩa là sao là thiện pháp ở họ với ác pháp nó là một phe chỉ cần mà ngồi thiền lâu một chút là ngã mạng nó lên chánh niệm một chút là ngã mạng nó lên trí tuệ nó hơi sáng sát một chút là ngã mạng nó lên trong khi đó đối với một hành giả mà ngon lành đó thì quan với cướp là hai phe rõ ràng sáng và tối nóng và lạnh lửa và nước còn cái thứ mà hành giả trời ơi đó là coi như là cứ làm thiện cái là ác đi sau lưng cứ cúng dường trai tăng là ngã mạng lên tới mà bố thí làm dân y làm thí chủ là cất được cái chơi chùa lập được cái máy đúc được cái tượng làm được cái chuông là bắt đầu ngã mạng nó đi theo sau lưng đi cái mặt kênh kênh nó ghét lắm nha cho nên những cái đối với một tâm hồn không có tu hành thì thiện ác là một một phe đối với một cái địa phương mà bị loạn là quan với giặc đó là một phe à, đây chúng ta đang học về đang học về cái ba cái hạng cướp hạng thứ nhất là dựa vào dựa vào cái địa thế hiểm trở hạng thứ hai là dựa vào rừng rậm hạng thứ ba là dựa vào cái quyền lực của cái giới gọi là quan lại à, thì nhờ dựa vào đây tiền cướp nó mới tồn tại được bởi vì khi mà quan mà đứng về phía mình thì coi như mình phải ru nha thậm chí tối về nhà quan mình nhậu với nữa cũng được nha rồi ở đây vị tỳ kheo đức phật ngài dạy rằng cũng có ba hạng tỳ kheo được xem là cái kẻ là trộm lớn ở trong cái đạo này thứ nhất ăn cướp thì nó dựa vào uh, cái địa thế hiểm trở thì vị tỳ kheo cũng có trường hợp dựa vào cái địa thế hiểm trở là sao ừ. dựa vào cái địa thế hiểm trở có nghĩa là vị tỳ kheo ừ. có cái à, tam nghiệp quanh co khuất lấp ừ. có nghĩa có khả năng giấu mình một cách là xuất sắc hoàn hảo nha trong đây ngày kể rõ thân nghiệp quanh co quốc lấp khẩu nghiệp quanh co quốc lấp và ý nghiệp quanh co quốc lấp thì một cái vị tỳ kheo như vậy nó được là biết cách giấu mình à, một cách hoàn hảo à, thiện nghệ ừ, xuất sắc thì trong trường hợp đó à, được gọi là vị tỳ kheo ừ, tương đương với một tên cướp tên cướp nó dựa vào cái địa thế hiểm trở để nó giấu mình để, một vị tỳ kheo ừ, hoặc là một người tu hành nói chung đời hay đạo nhưng mà có sở hành quốc lấp nghĩa là tìm cách rồi sống làm sao mà sống như phàm nhưng mà mong người khác nghĩ mình là thánh đó. À, nói gom lại cái điều thứ nhất là sống như phàm mà luôn luôn làm cho người khác thấy mình là thánh thì trường hợp đó được gọi là tương đương với một ăn tên ăn cướp hành nghề ẩn thân giấu mình bằng cách dựa vào cái địa thế hiểm trở nha ừ. rồi cái trường hợp thứ hai là ăn cướp nó, nó dựa vào rừng rậm là sao ta ở đây ăn cướp nó dựa vào rừng rừng rậm để mà nó giấu mình ở đây vị tỳ kheo dựa vào rừng rậm là sao là vị tỳ kheo đó có những cái thứ tà kiến mà trong kinh ghi rất rõ có nghĩa là những thứ tà kiến mà kiến mà nó có hệ thống nó có bài bản có khả năng đứng ra lập giáo có khả năng lập ra một cái hệ thống tư tưởng cho riêng mình cái thứ tà kiến mà lẻ tẻ mình không có ngán mà cái mình ngán nhất là cái thứ tà kiến mà có thể gọi là có bài bản có hệ thống Ừ, có thể dựng ra gọi là có một đám giáo chúng Dạ, rõ ràng ờ, có một cái đám môn đồ dạ, rồi ờ, có thể viết lách có thể là lớp lan trình bày mà để có thể quyến rũ cả người trí thức mà tất cả cùng nhau đi vào cái hố sâu của tà kiến thì trong trường hợp đó là vị tỳ kheo này cũng được xem là đại họa cho tạo đại họa cho chúng sinh nha tức là dùng cái tài kiến của mình sắp xếp lại cho cái bài bản có hệ thống để dùng cái bài bản hệ thống đó để mà quyến rũ quần chúng đưa cả đám vào mê lộ thì trong trường hợp đã được xem là vị tỳ kheo ờ, tương đương với tên đại cường đạo nha và vị tỳ kheo đó đem vị tỳ kheo trở thành cái đại họa cho nhân thiên ừ, cho nên nhớ cái đó ăn ăn cướp mà hạng hạng cái loại một á, là dựa vào địa thế hiểm trở thì vị tỳ kheo dựa vào tam nghiệp khuất lấp quanh co giấu mình ẩn thân giấu cái che giấu cái điều cần nhận cái điều mà mình muốn giấu như bữa tôi kể đó là người học trò hỏi sư phụ những người xuất gia có yêu đương nam nữ như người đời hay không thì sư phụ nó có chứ đôi khi thì người học trò hỏi có gì có sự khác biệt nào giữa người đời và người tu không thầy thì ông thầy ông nói có chứ con người đời họ yêu họ sợ đổ vỡ còn người tu yêu sợ đổ bể thì mình thấy nó có trường hợp là như vậy đó à, rồi à, trường hợp thứ hai là ăn trộm cướp họ lại có, có, có trường hợp là hoạt động hành nghề họ giấu mình bằng cái rừng rậm thì ở đây bị tỳ kheo giấu mình ẩn thân bằng những cái quan điểm tri kiến nghe qua thì hợp lý nhưng mà dụng ý thì không có tốt à, muốn trở thành là suy tổ muốn trở thành là đạo sư ừ, thì nó được gọi là bị tỳ kheo sống dựa vào rừng rậm rồi cái thứ ba nữa là, ăn cướp tứ thiệt á, là nó phải mua chuộc được ờ, cái giới cầm quyền sở tại ở địa phương thì ngược lại thì tỳ kheo cũng có trường hợp ờ, là sống dựa dẫm ờ, sống dựa dẫm vào những người có quyền lực về tiền bạc hay là về hành chính trong chính phủ cái chuyện này mình hơi mở ngoặt chút xíu theo chỗ chúng tôi được biết thì ở giáo thì hầu như mọi người đều là phật tử tuy nhiên có một điểm khác biệt rất là lớn giữa Phật giáo Miến Điện và Phật giáo Thái Lan đó là Phật giáo Miến Điện là chư tăng chỉ phát triển nội dung rồi để cho bên ngoài họ hỗ trì họ nhận xét là họ hỗ trì nhưng mà riêng theo chúng tôi được biết Phật giáo Thái Lan đang có một bị một cái vấn nạn rất là lớn đó là cái sự quan hệ chặt chẽ giữa các cái vị ờ, tôn túc trưởng lão trong đạo với các cái quan lại ngoài đời và có một cái miếng mồi danh lợi rất là béo bở nhưng vô cùng nguy hiểm đang tàn phá Phật giáo Thái Lan đó là cái hội đồng trưởng lão đó à, gọi là sẩm địch samakom cái hội đồng trưởng lão rất là nguy hiểm là bởi vì ừ, họ đánh giá với cái vị cái cái, cái cái cái họ đánh giá vì một cái vị trưởng lão không phải dựa vào cái đạo hạnh tu hành hay là kiến thức kiến giải Phật học họ đánh giá vào những hoạt động xã hội à, vị nào có quen biết nhiều với những người giàu có với quan lại à, quyền lực à, vị nào có những cái hoạt động xã hội kiểu như là xây dựng trường lớp cầu đường bệnh viện Ờ, các cái ờ, cơ sở tiện ích công cộng càng làm càng nhiều đệ tử đông mà làm những cái gì mà nó um sùm nó nổi bật á, thì vị đó sẽ có sẽ dễ dàng leo vào trong cái hội đồng gọi là hội đồng trưởng lão gọi là nắm quyền ờ, kiểm soát giáo hội ừ, đây là một cái chuyện nhìn qua thì rất là hay tiếng này phật giáo gọi là đang ở giai đoạn nhập thế rất là tích cực nhưng mà nó có cái họa cho đạo đó nghĩa là Ờ, rất nhiều vị dễ bị cám dỗ bởi cái, cái những cái chiếc ghế ở trong cái hội đồng trưởng lão này rất là nguy hiểm nha ừ. thì ở đây cái quả của Phật giáo sau này là có những không ít những vị ờ, thích dựa dẫm vào những cái thành phần tay to mặt lớn để rồi tồn tại và xem nhẹ tất cả những cái điểm tựa tâm linh lẽ ra một điểm tựa của một người tu phải là điểm tựa tâm linh chứ nha về pháp học về pháp hành về tình huynh nghĩa đệ về đạo bạn về thầy tổ về nam tính nữ tướng chúng ở trong đạo mình là mình là khi mình có cái lòng mình dựa dẫm thế quyền ấy là coi như mình đã thua rồi nha ok giảng là giảng vậy thôi mong là các vị đừng ném đá mang ơn lắm rồi ok ừ. rồi tiếp theo là các vị cho xin một bài kinh khác đi nha rồi giảng bài này tôi nói cho gà dạ rồi cho xin bài kinh khác phẩm cái bà la môn giảng xong mình kinh này là nghỉ nha giảng xong mình kinh này là nghỉ mình kinh tiếp theo là kinh chi Dạ rồi hai cái ông bà la môn này nè đều là một trăm hai chục tuổi hết nha và cả đời ông không có biết Phật pháp cho nên ông không có biết tu hành gì hết thì khi mà ông biết được Phật thì hai ông hai ông đã già lắm rồi thì hai ông mới vào nói Đức Phật là chúng con lớn tuổi lắm mà chúng con không có một cái chuẩn bị nào để có thể ra đi trong cái sự bình tâm hết á thanh mà may mắn cho hai ông cái người mà hai ông này gặp nó lại là một vị chánh nạn chánh giác nha cái nói cái may mắn mà mình phải nói là không có cách chi mà có thể mà, mà, mà, mà tả được nha cái người ông gặp nó lại là vị chánh thẳng chánh giác cho nên ngày quan sát cái nhân viên cái túc duyên của hai ông này thì ngài thấy là hai ông này không có thể có những thành tựu đáng kể tuy nhiên ờ, khi mà họ đủ phước để gặp ngài thì tình hình nó cũng không có tệ cho nên là ngài mới dạy họ cái hai pháp thôi đọc kỹ từ trên xuống nha đọc kỹ ngài dạy hai pháp đó là bố thí và và trì giới trì giới ở đây có nghĩa là ngài, ngài, ngài dạy họ gọi là à, chế ngự tam nghiệp chế ngự là sao làm cái gì để ý coi có hại mình hại người hay không nói cái gì nghĩ cái gì cũng để ý coi cái lời nói này cái suy nghĩ này có hại mình hại người hay không đó gọi là gọi là giới dạy về giới đó dạy về giới rồi trong cái bài kệ bên dưới là người dạy bố thí người, người nhắc lại một câu kệ mà tôi cho rằng là, có lẽ sau này mình nên gom những bài kệ này lại làm thành một cuốn kinh tụng tụng mỗi ngày ấy tụng mỗi ngày ấy chứ còn ờ, trong cái nhận xét của tôi lại là nói cho cho bị ném đá nữa có nghĩa là tôi ngạc nhiên vô cùng là tôi thấy đa phần những bài kinh tụng mà mình đang rất là phổ biến trong thế giới trong tông Việt Nam á, toàn là cầu nguyện không à À, cầu nguyện ờ, chơi tam bảo rồi lễ lại tam bảo rồi cầu xin nâng đức tam bảo rồi xin chư thiên Ờ, tùm lum vậy đó chứ còn những cái bài kinh có những cái bài kinh mà nội dung giáo lý đó để mình tu học thì rất là quan trọng thì lại là như không thấy hình như là không thấy chỉ có một số bài nho nhỏ thì nó không đáng bài kinh điển bao la lắm mà một số một số nhỏ một số rất là nhỏ vài ba bài thì tôi có thấm béo còn đâu nha chẳng hạn như đây là cái đoạn kinh mà được ở trong được nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần trong tâm tạng à, tức là đầu tiên là ngày dạy hai ông bà la môn này là hãy giữ giới trong cái tâm nghiệp làm gì nói gì nghĩ gì để nghĩ đến mình rồi nghĩ đến người có lợi có hại như ra sao nha dạ. yeah. rồi cái trong bài kể này ngày dạy rằng trong một ngôi nhà đang cháy thì cái hành động thông minh nhất là chạy ra ngoài cùng với những gì giá trị và vừa tay nha yeah. ừ, giá trị và vừa tay ừ, thì cũng vậy à, tức là mình mình thoát thân bằng cách mình mang theo được cái gì mình mang thì cái tấm thân này nó từng ngày nó giống như khu rừng đang cháy mà cháy cháy cháy xiết á nha chẳng đang cháy xiết á ừ. cháy cháy cháy gọi là răng răng á tại vì mình không biết mình sẽ chết lúc nào chẳng hạn như và sẵn này tôi nói luôn có những khi tôi giảng như thế này là tôi vui miệng á tôi nói ờ, bữa nay tôi bị bệnh này tôi mai tôi bị bệnh kia tôi nói để minh họa cho chuyện tôi đang nói rồi bà con có nhiều người thì quá là nhẹ dạ nghe như vậy bắt đầu lo rồi hỏi thăm cũng có mà có người ác ôn thì còn nói cho ông lên ông than không có phải cả hai đều đặt lách hết tôi không có ý than với ai mà từ khi nó nói chuyện thì tôi tại vì nói các vị đừng có giận nha các vị không khi nào các vị là người đứng nói chuyện trước quần chúng đó, thì quay mình xây sở ra làm sao để cho cái bài nói chuyện của mình nó có màu sắc nó có sinh khí thì mình bèn tận dụng hết còn cái kẻ ngồi nghe bên dưới mà chấp từng chữ lại là coi như là một là tự hại mà hai là hại bạn nha chẳng hạn như tôi đang nói rằng tấm thân này của mình nó là một ngôi nhà đang cháy thì tôi rất muốn nói rằng đó là trong mấy hôm gần đây là tôi đau lưng dữ lắm đó là dấu hiệu của người già cái gì biết không ngồi xuống đứng lên đó là phải chống đầu gối rồi mà tôi đâu có phải là tác tán tôi đâu có uh, lao lực tôi đâu có gì đâu mà nó tự nhiên đến cái tuổi rồi đó hay là do mình sinh hoạt bất hợp lý cũng có thể nha đó, đừng cứ điều đó có nghĩa là mình đang ở trong một ngôi nhà đang cháy mình không biết mình sẽ ra đi bất cứ lúc nào nha yeah. ừ. cho nên nó ngày mới có, có có cái bài kể rất là nổi tiếng đó là trong ngôi nhà đang cháy thì cái hành động thông minh nhất là ta phải thoát thân với cái gì giá trị và vừa tay cũng vậy với cái tấm thân thường xuyên bị đe dọa bởi cái chết về cái bệnh này nè chúng ta phải chuẩn bị à, thoát thân bằng cách là bố thí vì người ăn thì còn ta ăn thì hết nha yeah. và tâm niệm rằng những gì ta đang có bây giờ dù ít dù nhiều hoàn toàn là do cái quả bố thí đời xưa cứ nhớ cái này nha đối với những ai mà bỏng sản thì nhớ cái câu thần chú này ta đọc như nít vậy đó tất cả những gì ta đang có đều do phước bố thí đời xưa nếu nay ta chỉ biết nhận và giữ Ờ, mà không biết tạo ra cái phước mới thì đời sau lấy cái gì để mà nhận và giữ và xài nữa nha cho nên đối với ai bỏng sẻn thì đọc nên câu đó câu thứ nhất ta giữ được bao lâu giữ câu thứ hai là mọi thứ ta đang có từ cây đinh cho đến con ốc bù lon con tán thảy điều là do tiền nghiệp bố thí mà ra nhớ nha ừ, cứ nhớ cái câu này tự nhiên nó bớt kẹo nó bớt kẹo à, ờ, cái nhìn quanh đây nhìn quanh bây giờ mình cứ tự mình dụ mình đó, mình nghĩ bây giờ mình quá ham mê tài sản phải không à, thì những tài sản mà mình có là đâu ra là do bố thí nên nhớ thế này hoặc câu thần chú thứ hai tài sản do tích cóp mà có chỉ bằng một phần tỷ so với tài sản do buông ra mà có các vị có nghe nhớ không cái này kinh nói chứ mà tôi nói nha ghi cái con này đi tài sản do tích cóp biết tích cóp không tích cóp tức là collect là là thu gom á tài sản do tích góp mà có nó chỉ là một phần tỷ so với cái tài sản mà do buông ra mà có vì sao vậy là vì cái tài sản mà mình tích góp thứ nhất mình chỉ tích được con đại này thôi và tới vào tới quan tài là mình không còn gì nữa hết còn cái thứ tài sản mà do mình buông ra đó, thì nó lại nhiều bởi vì thì thứ nhất là cái người mà sống mình có tâm hào sản nó vui lắm bởi vì thứ hai khi chết khỏi phải lo là là để lại cho ai là thứ ba là đời đời sinh ra chỗ nào cũng có những món như ý để mà xài không cần phải cầm nắm sách mang tay sách nắm mang mệt mỏi nha cho nên là hai ông bà la môn này nhờ ông nghe được cái hai cái này thôi thứ nhất là giữ giới trong tam nghiệp thứ hai là ờ, buông bỏ không có cầm nắm nữa nghe chừng nói này ông hai ông trở về và, và được sanh thiên chỉ tu mấy ngày thôi ông được sanh thiên có khả năng đắc chất gì hết nhưng người có thể bị sanh thiên và có cái quý hơn cái sanh thiên đó nữa đó là hai ông để gieo được cái duyên lành thì gặp gỡ trực tiếp một vị chánh đẳng chánh giác nha hôm nay ta không đủ duyên để gặp các ngài nhưng chúng ta còn duyên để nghe lại cái lời dạy của một vị chánh đẳng chánh giác thì tôi cho rằng đó là cũng là đại phúc đại hạnh rồi nha đại phúc đại hạnh ừ à, và sẵn tôi cũng nói luôn nếu mà con nghèo quá không có điều kiện thì thôi nhưng mà nếu có đó ờ, thì cũng nên có một cái tủ sách không cái tủ để quá có một cái ngăn ngăn kệ một cái giá một cái giá sách vài cuốn mà nó vừa tầm với mình á để mình cần móc ra mình đọc đó là người có tuổi còn người nào có cái thập lịch có cái ipad thì ok và bên cạnh đó đó là coi như mình nếu có điều kiện thì cũng nên có một cái bức tượng một bức hình Phật thiệt là vừa ý tại sao tôi đây tôi tới đây tôi lạc đề là bởi vì tôi đang nói đến hai ông bà la môn này tuy không đắc gì nhưng cũng đủ gieo duyên lành với ờ, vị chánh giác để đây mình không có gặp ngài nhưng mỗi ngày bên cạnh mình có một cái giá sách đựng mấy cuốn kinh mà mình thấy vừa ý ha, mấy cuốn kinh quan trọng và có được bức chân dung của thế tôn rất là đẹp à, thì mỗi lần mình nhìn thấy bức chân dung đó à, mình thấy ra cái giới hương định hương tuệ hương giải thoát giải thoát tri kiến hương của ngài mỗi lần nhìn thấy bức hình bức tượng đó mình nhớ ra 32 tướng tốt của ngài mà nhớ tới 32 tướng tốt là mình nhớ tới các cái hạnh lành nào dạ, mà đã tạo ra 32 tướng tốt đó nhớ nha đây là lý do tại sao mà những người phật tử mà thân quen gần gũi với tôi rồi tôi hay khích lệ họ tìm tỉnh những bức tượng đẹp là như vậy cứ mỗi lần nhìn bức tượng đẹp đó, là mình cứ nhớ đến 32 tướng tốt mà nhớ đến 32 tướng tốt là mình nhớ đến các cái hạnh lành của ngài ví dụ như ngài luôn luôn lời nói cái lời đem lại hoàn hòa giải đoàn kết ngài luôn luôn à, hành động vì lợi ích của người khác ngài luôn luôn nghĩ gì đến cái lợi ích của quyền lợi của người khác cho nên khi ngài sinh ra nó trong 32 tướng tướng nào đi nữa cũng là tướng đẹp đều là những cái tướng mà có cái, cái cái tuồng tích à, quá khứ ừ, nhờ những tướng đó các vị có thể không tin tướng số nhưng mà coi cái bài tướng kinh trong à, trong trường bộ đó ghi rất là rõ nhờ cái tướng đó là, là ngài có cái có mới có những cái power có những quyền lực thật ra không phải cái tướng đó nó tạo ra quyền lực cũng phải mà cái tướng đó là biểu hiện là biểu lộ cho cái người có cái phước đó các vị nghe kịp không nha à, mình ờ, tôi nhắc lại không phải có cái tướng đó là là làm trai người ta nhưng mà nhờ có cái phước làm trai cho nên nó mới có cái tướng đó Ok, chúc các vị một ngày vui rồi ngày mai mình nghỉ vì ngày mai tôi không cách chi gặp mặt được bà con được hết. Ngày mai nghỉ ngày mốt, ngày mốt sẽ thông báo báo sao nhưng mà sáng mai là dứt khoát không có được. Chúc các vị một ngày vui. Yeah. Dạ.